mọi người ở trong đó rất là thương em mọi người cho em ở nhà ở nhờ người cho em ở nhờ vài ngày em ở nhà của bạn này vài ngày xong cái em qua nhà bạn khác em ở vài ngày cái em qua nhà người khác ở vài ngày em cứ xây vòng như vậy anh thì được ờ, một tháng một tháng trôi qua thì cái cũng cũng là một cái chị học chung lớp ở trong đó luôn thì chị mới kêu em là thôi về nhà chị ở mười Nguyễn Kiều Cẩm Thơ Tên dễ thương quá Dạ Hai mời em uh, uống nước trà Dạ Mình là quê đâu à, uh, Buka? Dạ em ở Đồng Tháp Là ở huyện nào? Dạ em ở huyện Lai Vung à, Lai Dung, dạ. nem Lai Vung đó đúng không? Dạ đúng rồi, đặc sản của em À, nhà em có làm nem không? Dạ không, nhà nhà em ở cái xóm dưới á à, À, còn cái xóm em là xóm ở trên à. cho nên là không có ở xóm em không có làm một chiếc nem nào hết cho nên xóm là... em có đặc sản gì không xóm em thì ờ, có lúa có lúa <laughs> ở dưới quê em thì ờ, lúa bạc ngàn lắm nói chung em ở trong cái vùng quê một đúng dạng quê luôn á là xung quanh chỉ là sông nước lúa đồng lúa thôi nhà em có mấy anh em dạ em có ba anh em em là thứ mấy em là thứ út thứ út <laughs> à, thức ừ. nhưng mà em giống như là con mót vậy á ba mẹ em thì là có một trai một gái rồi ừ. xong rồi tới em giống như chắc bị uh, phá, bị vỡ kế hoạch đó anh chứ thật ra là em nhỏ hơn chị em tới 7 tuổi nhỏ hơn anh hai em tới 10 tuổi lần em gian nan từ trong bụng mẹ lần có nghĩa là mẹ em á là lúc đó đi phá em hai ba lần vậy đó rồi đất ơi. lên bàn để bỏ luôn rồi đó thì mẹ em run run đến mức mà người ta bẹt hai cái chân ra không được xong rồi người ta mới nói trời ơi đẻ hai đứa rồi mà chứ phải con gái còn chinh đâu mà xong rồi ừ, ừ, làm gì mà run dữ á mẹ em run mẹ em không thở không được không muốn xỉu vậy cái xong trở về trở về cái bị hành nữa hành nữa cái không không chịu nổi nữa cái chở đi chở đi cái người ta lại run người ta lại không làm gì được hết <laughs> cái trở về trở về cái xong cái ờ, ờ, nhưng mà lúc đó ở trong đó thì có một cái cô mẹ em nói cái cô y tá trong đó cũng nói là mấy đứa nhỏ mà mình muốn bỏ mà bỏ không được á thì lớn lên nó đẹp lắm nó có tài lắm cho nên cô giữ lại đi đừng có bỏ nhưng ngoạn con này nó lớn rồi cho nên là cứ đem về gán đi gán cho qua đi xong thì mẹ em nghe vậy xong rồi về mẹ em cố gắng để mà giống như là gán giữ em thì lúc em sinh ra là mẹ em không nhìn mặt em luôn ừ? giận á có nghĩa là tại sao mà mày ly quá vậy tại sao mà mày hành tao hành tao quá tao không chịu nổi lúc mà sanh ra là mẹ em không nhìn mặt em mẹ em rất là mệt lúc sanh em cũng cực hơn ta nữa xong mẹ em mệt tại lúc đó em ba ký mấy rồi mà mẹ em sanh thường á cho nên là mẹ em sanh rất là khó cái xong cái à, bà nội với lại ba em đồ kiểu nhìn mà cứ thấy thấy thương quá đồ này ai nói trời ơi sao mà dễ thương quá sao mà đẹp quá trắng quá đồ này kia tôi với mẹ em liếc liếc liếc liếc qua liếc liếc qua coi cái nhìn thấy tôi cũng dễ thương quá vậy cái bắt đầu mới thương em mới ôm em vào <laughs> lòng nhưng ờ. lúc đó là là giận em là sanh ra không nhìn mặt luôn mẹ em kể lại em nghe thì em rất là thích nghe những cái chuyện hồi nhỏ của em cái cô y tá cô nói đúng đó sau này một cô gái rất là xinh đẹp có tài năng nữa ha <laughs> bây dạ. giờ đã chứng minh được điều đó rồi cũng may trời đất đã cho mẹ em vượt qua những cái giai đoạn đó chứ không là bây giờ không có một bu ca dạ, luôn luôn đem đến niềm vui cho mọi người ha dạ. nhưng mà xưa em đi học ờ, chắc nhiều chàng trai theo đuổi ha một cô gái xinh đẹp đúng không nhiều chàng trai theo đuổi lắm hả dạ cũng uh, nhiều nhiều <laughs> bắt đầu yêu từ năm ờ, lớp mấy nè em hai ba tuổi em lên thành phố hồ chí minh rồi mới yêu à mới yêu mà chứ ở dưới quê chưa biết yêu dạ hả? kiểu mà thích thích con con trai con gái đi học với nhau thích thích thôi ừ. chứ không có yêu tại nhà em khó lắm nhà em không có cho kho yêu đương khi mà đi học có nhiều bạn là thích em từ năm học lớp 1 luôn á thích à, yêu sớm rồi bạn <laughs> bạn đó em biết bạn đó bạn đó cũng học giỏi lắm cũng dễ thương lắm thích em từ năm học lớp 1 cho tới em học lớp 12 bạn đó vẫn thích em mà mặc dù á có những lần nói lên cảm xúc của mình nhưng mà xong rồi em không chịu thì thôi vẫn thích thầm yêu thầm yêu thầm tới năm lớp học lớp 12 2 luôn rồi em lên đi em học em về bạn đó vẫn thích em xong rồi đến lúc mà em được ờ, mọi người biết đến một chút xíu rồi á thì bạn nó mới đi lấy vợ rồi ta, ta, ta mới biết rồi đi lấy vợ chờ 12 năm rồi dạ. mà không chờ được chút xíu nữa dạ. nếu ráng chờ được chút xíu rồi dám là nhưng, nhưng mà tại vì em không có em không có sự nhá đèn xanh gì với với cái bạn đó hết em có cảm tình với người đó không dạ không em chỉ xem là nó một là một người bạn em rất là quý thôi sau đó thì ừ, đang học lớp 12 ở dưới quê lúc 18 tuổi thì em ước mơ em sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh hay là em ước mơ em làm cái gì thật ra là lúc mà còn nhỏ hơn ấy ừ. thì em ước mơ em làm cô giáo ừ. tại vì em thấy cô giáo được ờ, nhiều bạn thích quá kiểu mình thích làm vậy xong rồi thích mặc áo dài xong rồi cái lớn lên tí xíu nữa thì ờ, tới năm học cấp 3 là lớp 11, lớp 12 là lúc đó em bị hoang mang giữa cái sự chọn lựa nghề nghiệp á có cái ngày đó em nhớ là em cầm được cái cuốn ờ, những điều cần biết của thi đại học của anh là trong đó nó có những cái mục những cái môn những cái ờ, môn thi đại học thì em mở ra em xem em <laughs> không thấy nghề nào em thích hết cả mấy trăm nghề luôn á anh tất cả các khối em coi hết em thấy nghề nào em thích cái xong cái tự nhiên cái em thấy có một cái khối khối D là thi tiếp viên hàng không ừ. dạ yeah, cái em mới ồ tiếp viên hàng không vậy là sẽ được uh, đi làm trên máy bay đúng rồi ừ. mà từ nhỏ tới lớn em rất là thích chiếc máy bay thì em thấy tiếp viên hàng không vậy em đăng ký em thi đại chứ thật ra là em cũng không biết tiếp viên hàng không là làm cái gì luôn xong cái... thi đại thi đậu luôn dạ không em thi rớt em thi rớt thi xong á em không có về quê tại em ở đây luôn ba em cũng lên đây ở với em xong rồi ba em mới mở cho em một cái tiệm điện thoại di động bán điện thoại lúc đó là thuộc nhà em thuộc dạng có điều kiện á ừ. dạ cuộc đời em nửa khúc đầu nó may mắn lắm <laughs> nó như là trải hoa hồng vậy đó ừ. thì ờ, được cưng được thương rất là ấy xong rồi ba em lên đây mở em tìm điện thoại thì lúc đó em mới qua bên cái tiệm chụp hình của chú thanh tiền của thanh kim huệ á ở trên đường tháng hai á dạ đúng rồi em đến đó em chụp hình thì em đang chụp hình thì ở đó có hai cô hai cô mới nói bé này ăn ảnh quá nè xong đi làm diễn viên đi cái trong đội lúc đó ủa đi làm diễn viên là sao ừ. ủa muốn đi làm là làm được hả ta cái em nói ủa học diễn viên là học ở đâu cô cái xong cô đó mới chỉ một cái ờ, lớp gọi là lớp lát star phim á anh là lúc đó em học thầy đào bá sơn à, thầy minh nhí cô mai thanh dung thầy công ninh à, cô hạnh năm thì em học những người đó, đó thì em qua em đăng ký đăng ký xong rồi thầy công ninh mới cho em diễn thử một cái gì đó rồi thầy mới coi là em có khả năng không thì thầy mới nhận vô thì lúc đó em được nhận vô lớp em đang học nửa chừng thì ờ, gia đình em xảy ra chuyện dạ theo xong rồi ờ, ba em về quê mẹ em về quê tất cả mọi người về quê tìm điện thoại cũng không còn thì ờ, mẹ em gọi kêu em đi về quê thì em không chịu em ở lại thì lúc đó em không có nhà ở anh có nghĩ ở trên đất thành phố Hồ Chí Minh này mà không nhà ở, không xe, không tiền, không gì hết. Lúc đó em xài cái điện thoại cùi bắp á, trắng đen á, chỉ có đúng cái điện thoại đó thôi. Xong rồi em có được mấy bộ đồ kèm theo một cái thẻ ngân hàng không có tiền em lúc đó cũng không biết là mình phải sống như thế nào nữa xong thì em rất là may mắn khi mà có những người bạn học cùng trong cái lớp diễn viên đó đó tại vì vô học trong cái lớp đó đa phần ai cũng có điều kiện hết mọi người ở trong đó rất là thương em mọi người cho em ở nhà ở nhờ người cho em ở nhờ vài ngày em ở nhà của bạn này vài ngày xong cái em qua nhà bạn khác em ở vài ngày cái em qua nhà người khác ở vài ngày em cứ xây vòng như vậy anh là những ngày tháng đó có bao giờ em nằm một mình em khóc một mình rồi em muốn trở về quê không dạ thật sự là nếu mà cái khóc một mình thì chắc là nhiều lắm cái kiểu tuổi thân đó đúng không từ một ờ, một cô công chúa được ba mẹ cưng chiều được lo cho tất cả mọi thứ bây giờ đùng một cái tất cả mọi người xa mình hết chỉ còn một mình mình giữa một cái thành phố đô hội như thế này thôi ừ. mà không có gì trong tay không đã. có gì hết ăn nhờ ở đậu cái đó nó nó còn khủng một cái khủng khiếp hơn nữa là mình không biết tương lai mình như thế nào mình kiếm đâu ra tiền để mình có thể thuê được một cái căn phòng trọ nhỏ thôi để mình ở mình kiếm đâu ra tiền để mình ăn mỗi mì thôi cũng không biết luôn thì được ờ, một tháng một tháng trôi qua thì cái cũng cũng là một cái chị học chung lớp ở trong đó luôn nhưng mà chị đó lớn rồi chị đó có hai đứa con thì chị mới kêu em là thôi về nhà chị ở em mới gọi hỏi ba mẹ em em nói là thôi con về nhà của chị đó ở tại con thấy chị đó cũng rất là tốt rất là dễ thương thì ba mẹ em đồng ý nhưng mà ba mẹ em nói là nói chị là cứ lấy tiền nhà xong rồi ba mẹ ráng ba mẹ kiếm tiền ba mẹ gửi lên cho trả chứ đừng có ở nhờ nhà người ta vậy kỳ lắm thì em năn nỉ chỉ lấy tiền nhà thì chị mới nói ờ, được rồi À, chị sẽ lấy một triệu một tháng là bao ăn ở điện nước bao hết tất cả mọi thứ nhà chị thì rất là nhỏ có một cái à, tầng trệt ở dưới với một cái gác ở trên mà tới 10 người anh cứ nghĩ tối ngủ nằm như là cá mồi sắp lớp vậy á nằm sát sát sát sát sát nhau vậy nè xong rồi em ở đó thì à, em không có tiền trả một triệu một tháng em nợ từ tháng này qua tháng kia tháng nọ ba mẹ em cũng không kiếm được tiền để gửi cho em á thì tại vì em còn phải tiền ăn nữa em đi học lúc đó là lúc đó là em chuẩn bị thi vô trường sân khấu điện ảnh đúng là cái duyên và thúc đẩy em luôn á cái ngày mà em thi vô trường sân khấu điện ảnh á là em không đi thi luôn sáng đó là chị đó la chị đó la em tại em ngủ á mà em kêu em đi thi tại em không có thiết tha lúc đó em buồn lắm em không thiết tha gì hết chị la một cái mà cả nhà 10 người tỉnh dậy á luôn ai cũng bật ngồi dậy mà ngồi nhìn không biết chuyện gì xảy ra á chị la đó đi thi á chứ phải đi chơi đâu mà ngủ hoài mà từ trước tới giờ chưa bao giờ chị lớn tiếng hay là khó chịu luôn anh xong em lật đật ở thay đồ thay đồ thay đồ em chạy lên trường em là người cuối cùng vô cái phòng để lấy cái phiếu dự thi và thầy ở trong đó nói là hên á trễ 5 phút nữa là đóng cửa khỏi thi có nghĩa là mọi thứ nó đều là một cái sự thúc đẩy em để em đến với nghề á chứ mà không có chị đó là dạ, cũng không rồi. có bu ca ngày hôm nay dạ đúng nếu chỉ cần vài phút nữa thôi nếu không có tiếng la đó. của chị ấy trong ừ. cái thời khắc quan trọng đó dạ. thì có lẽ bu ca sẽ đến trễ và cũng không có ai nhận thi nữa dạ đúng rồi và con đường nghệ thuật bu ca cũng có thể nó tạm dừng ở đó dạ hoặc là nó rẻ hơn cái con đường khác rẽ con đường khác rồi sau đó khi đi thi rồi thì em vào trường sân khấu học hả dạ thì em thi đậu rồi em vào trường sân khấu học ừ. thì lúc đó em vẫn không có tiền em vẫn thiếu tiền nhà chỉ từ tháng này qua tháng nọ trong cái khoảng thời gian ở thì em mới thấy là ờ, người ta đã nuôi mình người ta đã lo cho mình vậy coi mình như con rồi thì em cảm thấy em có trách nhiệm với cái nhà đó em sẽ làm việc nhà để mà bù lại những cái gì mà người ta đã bỏ ra cho mình em không có ngại gì hết em giặt đồ quét nhà lau nhà các kiểu xong rồi em thì từ nhỏ tới lớn là cũng là con cưng ở trong nhà mẹ không có dạy nấu ăn không dạy gì hết thì em mới năn nỉ chỉ là dạy cho em nấu ăn đi có gì em làm cơm phụ cho em nấu cơm cho gia đình chỉ dạy cho em thì nhờ chị em cũng mới biết nấu ăn tới bây giờ thì em nấu ăn này kia nọ em nấu cho gia đình xong rồi em đưa rước hai đứa con chỉ đi học cái kiểu giống như là mình cảm thấy ngại cho nên bắt buộc mình phải làm cái gì đó để trả lại cho người ta tại người ta đã nuôi mình như vậy rồi ừ đến mức mà khi mà chỉ giảm xuống tiền nhà còn 500 một tháng bao ăn ở điện nước bao hết tất cả mọi thứ thì em ngại em không dám ăn cơm ở nhà luôn ừ. mỗi lần tới giờ cơm là em sẽ kiếm chuyện em đi ra ngoài ừ. em nói là ờ em qua nhà bạn em bận cái gì đó hay là làm gì đó thì em đi ra ngoài em mua ổ bánh mì 6 ngàn 8 ngàn em ăn hoặc là em ăn một cái ờ, phần ờ, một cái tô hủ tiếu gì đó 10 ngàn là em ăn xong rồi em đi về xong dạ xong thì ờ, cũng trời thương em á là cho em ờ, ờ lúc em học trong trường sân khấu á thì lúc đó em học tới ờ, hết năm nhất rồi thì em học trong trường sân khấu thì em không có tốn tiền ba em chỉ đóng cho em cái học kỳ đầu thôi còn tất cả các học kỳ sau là em nhận học bổng của trường xong em đóng ngược lại ừ. là lúc đó học bổng là một triệu mấy á thì em đóng ngược lại em còn dư khoảng mấy trăm ngàn để xài tới hết năm nhất thì em được về sân khấu thế giới trẻ diễn cái đó giống như là một cái ánh sáng và dẫn lối cho em luôn lúc em nhớ là xuất diễn đầu tiên của em là được ờ, một trăm rưỡi em cầm một trăm rưỡi trong tay mà em cảm thấy là nếu như một tuần mình diễn hai suất là mình được ba trăm ngàn mà tuần nào mình cũng diễn hết thì tuần nào mình cũng được ba trăm ngàn hết là mình đã có tiền rồi trời lúc đó em vui lắm rất là vui luôn á mặc dù em diễn vào quần chúng trên sân khấu thôi nhưng mà em rất là vui kiểu giống như mình đã có công việc để làm để kiếm được thu nhập liền đồng tiền đầu tiên bước lên sân khấu đó đúng không dạ đúng rồi là có vai thoại rồi đó dạ từ đó các em có những cái da trong sân khấu nữa những cái da ma thôi ừ. đứng làm cái bóng cho người ta gọi cái đèn cái đung xong vậy đó mà em cảm thấy hạnh diện vô cùng những cái lúc đó <laughs> dạ, lương em cao hơn anh rồi đó hồi xưa hai trăm hoài luôn anh diễn sân khấu là cứ 200 ngàn 200 ngàn Ồ. Ờ. suốt luôn vậy đó mà mừng lắm mỗi đêm có 200 cái bắt đầu là mình xài được một tuần yeah. Dạ. tức là mình à, đóng tiền nhà tiền điện tiền nước rồi ăn uống này kia nữa và cái từ thế đó cái lương bu ca càng ngày càng lên dạ, dạ, nhiều vai diễn hơn nữa cái bộ sưu tập diễn sân gấu của em chắc là nhiều lắm rồi dạ nhiều lắm từ vai nhỏ cho tới vai lớn với vai ừ. vừa vừa này kia thì rất em, là nhiều anh muốn bu ờ, ca diễn diễn một chút lại cái vai diễn mà đầu tiên một vài à, nét nào đó ờ, cái vai đó là cái một cái vai bé mồ côi ừ. ở trong ờ, một cái trại uh, mồ côi em cũng phải sĩ diễn ừ. vai đứa bé tại cái vai diễn của em cũng là đứa bé à anh làm má đi rồi, anh, anh làm má, má cho dễ đó. anh kêu là uh, trung thu mà tại sao khóc phải ừ. vui lên trung thu mà sao khóc vui lên vui lên cho má coi thế nào dạ vui vui lên vui lên tết hát tết trung thu trước đèn rước đèn đi chơi em rước đèn đi khắp phố phường lòng vui xưa với đèn trong tay em múa cả thì anh chẳng rộng tuyệt vời rất là tuyệt vời thôi làm nước mắt đi cảm ơn anh đấy chỉ cần một giây thôi thì uh, buka có thể thay đổi à, từ trạng thái cảm xúc này qua trạng thái cảm xúc đó đó dạ. là tài năng đó à, một người nghệ sĩ để có nhiều cảm xúc như thế họ phải bắt đầu từ bên trong của mình dạ. à, bằng những cái tâm trạng mà đẩy lên cao trào về tâm lý và dòng nước mắt đã chảy ra trong vòng chưa đến 30 giây nó đã tôi luyện nên thành một gu cứng cỏi thế này Tính ra là cái số em không sướng cái số em khổ hơn ta ừ. thà người ta khổ trước sướng sau người ta sẽ dễ sống hơn là em sướng trước xong em khổ sau khổ trước sướng sau dạ. thì em mới giàu vậy đó dạ đúng rồi thì những cái lúc đó khổ lắm anh mỗi lần em đi học về á em còn nhớ em tấp rất là nhiều công viên để khóc luôn á tấp vô công viên á là em thấy tin nhắn của ba em thì em mỗi lần coi thì tin nhắn ba em hay nhắn em là ba xin lỗi con ba không lo cho con được đầy đủ ờ, tại vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy con cố gắng nha thì những cái tin nhắn đó nó làm em đau á dạ thì em không chạy xe được nữa em lại tấp xe vô công viên hai ba tháng chín rồi có lần em tóc vô công viên tao đàn có khi em tóc chủ gần nhà thờ lúc bà em đứng em khóc quá trời khóc khóc cho đã xong rồi em chạy về nhà nhưng mà được cái là ở nhà thì em rất là vui vẻ em rất là vui với mọi người em cũng không có bao giờ kể khổ hay là than khổ gì với ai hết mình giấu nước mắt vào trong giấu nỗi buồn vào trong đó dạ. rồi đùng một cái cô ca lại qua diễn hài rồi tham gia rất nhiều cái chương trình game show dạ. và từ đó tạo nên một tiếng cười rất là đặc biệt trong những trình đó dạ. bắt nguồn từ đâu <laughs> nó cũng như là một cái duyên vậy đó khi mà em diễn được một hai vai diễn hài trong sân khấu thế giới trẻ thì ừ anh chị em trong nghề đi xem thì họ thấy họ thích rồi những khán giả mà hay xem sân khấu kịch á thì họ cũng thích cái bắt đầu người ta đồn người ta đồn đồn thì à, lúc đó là có một cái chương trình không phải thi về hài mà thi về à, thử thách người nghệ sĩ á, là mình sẽ không làm cái nghề của mình ừ. mình làm một cái nghề khác thì à, lúc đó bên chương trình mời em thì em nhận lời em tham gia mặc dù em còn chưa biết em làm cái gì em mới ờ, tham gia trong cái phần đăng ký á nó có là ảo thuật nè múa nè nhảy nè hát nè cải lương nè rồi um, siết nè thì em thấy chỉ có môn siết là ấn tượng với em nhất và cái môn siết là cái môn mà mình có thể làm cho người khác wow tại sao làm được như vậy cho nên là em đăng ký liền môn siết mặc dù em chưa biết em, chưa biết gì hết dạ chưa biết em làm gì hết cái lúc đó trong đầu em chỉ có một cái suy nghĩ là tôi phải làm được mọi người phải công nhận tôi có khả khả năng tôi chỉ cần mọi người công nhận tôi có khả năng thôi làm cái gì cũng được nhưng mà tôi phải có khả năng với nghệ thuật thì cái khoảng thời gian em quay cái um, cái chương trình đó thì nó cũng gặp khó khăn với em là lúc đó may mắn cũng nhờ diễn sân khấu như vậy thì em mới được mời một cái vai khá là lớn ở trong phim cô thấm về làng một bộ phim tết lúc đó em nhận liệu em nhận đại luôn tại vì em cũng thích đi đóng phim khoảng thời gian mà vừa tham gia show đó rồi vừa đi đóng phim một ngày em ngủ được chắc khoảng một tiếng hai tiếng đến mức mà em có một cái vòng thi đó là em thi chụp chụp patin patin à, biểu diễn ba tin á anh là quay quay quay quay quay kẹp cổ quay quay quay các kiểu á rất là nguy hiểm mà tìm hết ở đất thành phố Hồ Chí Minh này là không có một người nào còn hoạt động cái môn đó hết trong trong cái rạp xiếc cũng không còn luôn thì mới được một cái anh kia giới thiệu là cái anh đó ngày xưa anh làm mà giải nghệ rồi bây giờ anh không còn chụp qua tin nữa mà anh về anh quay dịch quay hay quay đồ <laughs> dưới long an á ừ. thì em mới tìm cách liên hệ với ảnh thì liên hệ với ảnh được và năn nỉ ảnh là bây giờ chú ơi chú lên chú dạy con để thi cùng con đi tại vì ờ, người ta sẽ cho mình hai tuần để tập luyện và thi thì chút chỉ cần tốn với con hai tuần thôi thì năn nỉ năn nỉ chú thì chú ok là mỗi sáng chú sẽ quay dịch ở dưới trưa chú chạy lên chú quay em trên này <laughs> còn em á thì sáng em sẽ đi xuống bình dương của chi em quay phim ừ. xong chiều em sẽ về em quay với chú đến mức mà em đi mỗi buổi sáng em không ngủ đủ á em rất là buồn ngủ em chạy từ xe từ từ đây về xuống tới bình dương á là em tấp vô trong lề em ngủ mấy lần em gục xuống xe em ngủ năm phút ren, em bật ngồi dậy em chạy tiếp em chạy tiếp xong em chịu không nổi em lại tấp vô em ngủ mấy lần vậy mới tới bình dương thì xong rồi cái trưa em lại chạy về đến mức em nhớ lúc đó là đoàn phim có mấy em quay phim là khó chịu với em luôn giống như con bé này là ai vậy nó đâu có nổi tiếng đâu mà tại sao ngày nào cũng phải quay gấp cho nó bỏ giờ cơm trưa bị lố giờ cơm trưa của mọi người tại mọi người đói mọi người cần phải ăn á mà bên đoàn cứ sắp xếp là cứ cho em quay cho xong đi rồi một giờ mọi người mới được ăn cơm khi mà em chạy về á thì nó nói tại sao mình cứ phải ngày nào cũng gấp hết vậy thì lúc đó em rất là ai ai nói luôn á em rất là ngại mà cũng không biết giải thích như thế nào hết trơn á mà mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người cả đoàn thì xong cái khoảng đó thì em cảm thấy là những cái gì mà em cố gắng và những cái gì mà em bỏ ra em được đền đáp hết chỉ cần mình có tâm mình quyết tâm mình làm cái siết đó là sao dạ Thành thì công cái uh, cuộc thi đó em được áo quân rồi uh, cái bộ phim cô thấm về làng đó thì em lúc đó em được uh, giải thưởng ngôi sao xanh là nữ diễn viên truyền hình triển vọng cái lúc mà người ta gọi người ta thông báo em được vô đề cử của ngôi sao xanh về nữ diễn viên á em không có tin em lúc đó người em cứ dạ dạ dạ dạ dạ mà xong rồi cúp máy xong bần thần luôn anh là tại sao mình được đề cử diễn viên hả ta xong đến cái ngày mà em còn nhớ cái buổi chiều hôm đó người ta gửi cái giấy ờ, về chỗ phòng vé sân khấu thế giới trẻ đó là buổi chiều hôm đó em chạy lên để em lấy em nhớ mưa lất phất mưa bay lất phất lất phất thì bạn em chở em lên xong em cầm tờ giấy em xé cái bao thư em rút ra em thấy để kính gửi diễn viên bu ca em khóc quá trời dưới cơn mưa phùn mà em khóc em ngồi trên xe máy em khóc quá trời em khóc luôn em khóc là cái niềm hạnh phúc của em tôi đã được công nhận làm diễn viên rồi nè người ta để kính gửi diễn viên vô ca nè là là tôi đó là tôi được làm diễn viên á em khóc quá trời luôn ừ, tội nghiệp không anh thấy đây là một cô gái rất là bản lĩnh dạ, chúc mừng em đã gọi là vượt à, khó đó dạ. gọi là vượt lên chính mình đó bây giờ ta xem thử một đoạn siết của em thế nào nha lúc đó cảm giác em sao lúc đó là em chỉ biết là um, mình phải làm được mình chứng minh được cái khả năng của mình để mọi người công nhận thôi em chỉ cần mọi người công nhận em thôi có sợ không lúc đó sợ không dạ sợ nhưng mà khi mà lên biểu diễn hay này kia nọ thì em không sợ gì hết em biết là nguy hiểm á em biết là mất mạng như chơi luôn á nhưng mà lúc đó cái nỗi sợ em nó không bằng cái sự quyết tâm của em anh thấy đeo những cái sự quấn những sợi dây lụa đó đó là mạng sống trong lòng bàn tay mình luôn á thầy giải siết em nói là bây giờ mạng sống ở trong tay bất cứ giá nào cũng không được buông đôi tay này ra dù cho có như thế nào đi nữa cũng không được buông tại vì họ rất là sợ em là nguồn nghiệp dư mà cho đến khi mà em vô được chung kết thì em mới nói với gia đình em thì ba em mẹ em với cháu em mới đi xe lên đây để mà xem em diễn đêm chung kết tham gia xong thi xong hết rồi thì đêm đó mẹ em khóc rất là nhiều ba em thì đàn ông thì không khóc rồi nhưng mà ba em cũng buồn mẹ em mới nói là tại sao mà em lại làm như vậy tại sao mà con gan quá vậy lỡ như con không suy nghĩ tới cái chuyện lỡ như con có chuyện gì đó xảy ra thì ba mẹ sống như thế nào tại sao phải bán mạng mình như vậy thì khi mà nghe mẹ em nói câu đó thì lúc đó em mới sực nhớ lại mới lo cho cái mạng sống của mình mới lo cho suy nghĩ của ba mẹ mình là những người rất là thương mình lỡ mình có chuyện gì thì họ sẽ như thế nào chứ lúc đó là cái quyết tâm của em với lại cái cái sự em muốn mọi người công nhận em nó lớn lắm em không có nghĩ gì tới cái mạng sống em đâu em em không quan tâm gì luôn á đến khi mà mẹ em nói như vậy rồi á thì em mới cảm thấy em chạnh lòng lắm nói đúng hơn là Buka phải cảm ơn cuộc đời này cuộc đời này đó cũng cho em nhiều cái giọt nước mắt quá à, nhiều cái sự biến cố quá và đặc biệt cái biến cố lớn nhất trong gia đình đó mà em trở thành mạnh mẽ hơn dạ đúng rồi chỉ có sự nỗ lực dạ, mà sẽ rồi. chiến thắng tất cả mọi thứ nỗ lực quyết tâm với đam mê của mình và cảm ơn cuộc đời này cảm ơn những người bạn của Buka yeah. Dạ cảm ơn một người mà nãy giờ anh nghe buka nhắc rất là nhiều đó là chị ngọc vậy dạ. đúng không bao lâu rồi em gặp là chị ngọc dạ em ờ, mới gặp chị ngọc ờ, hồi năm ngoái trước khi mà dịch bùng á ừ. dạ là em có gặp thì chị em vẫn liên lạc với nhau ừ. có cái gì cũng hay nhắn cho nhau là em có một cái thành tựu nào đó thì chị hay nhắn với em là nhìn em chị thấy tự hào quá thì những cái tin nhắn nó ngắn như vậy thôi nhưng mà nó làm em cảm thấy xúc động lắm em cảm thấy giống như là ba mẹ mình nuôi mình thì mình sẽ báo hiếu còn giống như chị giúp đỡ mình trong lúc mình khó khăn thì chị cũng không có cần gì đâu chị không cần mình trả ơn gì đâu nhưng mà cái sự thành công của mình cũng đáp lại cái tình thương và sự giúp đỡ đó chính xác như vậy à, anh nghĩ rằng đó là một cái ân nhân rất lớn trong cuộc đời của em yeah. Dạ. nếu không có ân nhân đó biết đâu em sẽ gặp một biến cố nào đó một sự cố nào nữa mà cũng không thành một bu ca bản lĩnh như ngày hôm nay yeah. Dạ em cũng hay nói chị ngọc chị giống như là người mẹ thứ hai của em vậy bây giờ em nói gì với chị ngọc đi xem như chị đang xem chương trình em nói gì với chị đi <laughs> dạ sợ ừ. em thử xem em ờ, thì ờ, em thương chị ngọc như thế nào em quý chị ngọc và em biết ơn chị ngọc như thế nào thì chị ngọc cũng đã biết hết tất cả những điều đó rồi và em chỉ muốn nói một điều thôi là chị giống như là một người mẹ thứ hai của em chị nuôi em cu mang em trong cái ờ, trong cái lúc mà em cảm thấy là rơi vào bước đường cùng trong cuộc sống này và chị đã dạy em rất là nhiều thứ cũng nhờ chị mà em trở thành một người phụ nữ đảm đang kể cả con của chị là bé an bé khang cũng cho em một giống như cảm giác giống như là một gia đình và đó là những đứa em của em bây giờ dù cho có chuyện gì xảy ra khi mà em chỉ cần nhờ đến chị hoặc là nhắn tin hỏi chị một cái thôi là chị sẵn sàng giúp đỡ chị sẵn sàng là ờ à, em cần cái gì em muốn cái gì là chị đều sẵn sàng để đến với em và giúp đỡ em mặc dù có nhiều khi công việc của em rất là bận rộn và em đôi khi chị nhắn tin cho em là tới khoảng mấy tiếng sau hoặc một ngày sau em mới trả lời chị nhưng mà chưa bao giờ chị giận em bất cứ điều gì hết và chị luôn mở lòng và sẵn sàng với em cho nên là em cảm thấy là chị giống như là một thần tiên tỷ tỷ rất tuyệt vời trong cuộc đời này của em giá như bây giờ anh đếm một hai ba nhắm mắt lại có chị ngọc ngồi đây Thôi. tuyệt vời biết mấy hả làm gì có em thử em nhắm mắt lại thử xem có biết đâu biết có thì sao thử thiệt không nào. nhắm mắt lại thử xem cứ đếm tới 10 đi dạ không có thì bất đền anh đó ừ. một hai ba bốn năm

Trời ơi Làm tôi nhảy mũi quá trời luôn á Gì mà nhắc dữ vậy Ủa sao chương trình mời được Chiến Ngọc nhớ Thế mới hay chứ Thật ra chương trình muốn à, bí mật tất cả mọi thứ dạ. Để đem đến những cảm xúc cho hai chị em Luca <laughs> nói nhiều đến chị Ngọc lắm Thật ra là à, thì là một con người đáng trân quý làm sao đó Không chỉ có bu ca Mà có nhiều người nữa được chị mang như thế đúng ra thì lúc đó cũng không không có nghĩ tới là cái chuyện mà cưu mang để sau này mình được cái gì đúng rồi thật sự thì lúc đó bu ca rất là phải là khổ ở nhà mình cũng khổ cho nên có nhớ mấy bậy báo trước bu ca cũng có nói nhưng mà nhắc một cái chị đó thôi chứ không không nói tên là chị gặp vì có lẽ là bố ca tế nhị là dữ là chị thấy sau này bố ca mà thành đạt được chút xíu á thì chị có nói gì trồng cây không có cần hưởng quả hưởng bóng mát là được rồi dạ. ngày xưa làm gì chị có thể tin bu ca trở thành một nghệ sĩ có tên tuổi ngày hôm nay không biết luôn làm sao có thể nghĩ rằng mình nuôi bu ca mình giúp đỡ bu ca bu ca sẽ trở thành người nghệ sĩ Tại mà sau này có ờ, thể cái lúc mà trả ơn chị đâu bu ca đến nhà chị dạ. ở thì ờ, cô ca nói có lúc là em muốn bỏ cuộc chị gặp tại vì gia đình em như vậy em muốn bỏ thì có lúc cô ca phải sụp đổ khóc vật vã rồi khóc vật vã nhờ tiếng la của chị cô ca mới tỉnh ngủ và đến cái cuộc thi đó à, được rồi không sáng thì... lại đi thi Hôm <laughs> đi chị Ngọc <laughs> dạ. Hôm tại sao chị ờ, đem đến uh, Em xin chiếu trộn với em ăn Hôm nay chị đem đến mình đang, mình đang trộn này đây? À, cái món này để nhắc lại là cái lúc hàng ừ. <laughs> vi ừ. Có lần chị chạy ở Bến Thành, không biết chị chạy công việc gì đó ừ. Ở nhà điện thoại Chị Ngọc ơi chị Ngọc, chị mua em bịch bánh tráng nha <laughs> Ờ, à, không biết gì tắt máy sao không suy nghĩ sao đó thì biết là đây chị Ngọc cũng không có tiền nhiều Suy nghĩ thì sao ấy Nhớ nhàng nói câu này nhớ chị ngọc ơi chị ngọc mua cho em cái trứng gà nữa mai mốt em giàu em nuôi chị không mày nữa tao cũng vào nữa <laughs> thầy chi thầy chi lấy trứng gà đúng không cái trứng gà à. thôi một cái thôi chị ngọc Từ chừng nữa em vào á Khương em nuôi lại chị không chừng nữa tao cũng vào nữa vợ giờ chị ngọc cũng vào rồi tuyệt vời ha dạ. vậy là hai chị em cùng giàu hết rồi <laughs> giờ chị ngọc đầy đủ sung túc quá trời ừ. rồi cái này là gì để Uca xem coi cái này là trời ủa bất ngờ của Uca là đâu có biết đâu cất giấu cái lúc mà chị dọn nhà giữ, luôn giữ hết hình của em à. Ờ, lúc mà mới mới lúc ở nhà chị ngọc á anh cái này trời đất ơi hình khác xa luôn á dạ tại xưa em mập tròn do ừ. à hồi xưa nó dễ ờ. thương trời ai nghĩ đi uh, ờ, buka ôi cái này là lớp uh, lasta lớp thôi chứ chị tính đi bọc nhựa lại mà chưa có thời gian <laughs> tới giờ mà chị còn giữ luôn em không biết thất cái lúc đâu. mà linh biết không cái lúc mà mà mà thiếu mà 5 tháng mà 400 ngàn là 2 triệu giờ em không có tiền trả nói thôi bây giờ chị cho em không lòng tự trọng vậy ghê lắm <laughs> nghèo mà tự trọng nghèo mà tự trọng lắm không chừng nào em có em trả em nói thôi vậy hả nếu em có em đưa lần lần lần cho bé ăn ăn bánh là con gái chị đang đi học à, đó. Dạ dạ. thì rồi ờ, trả lần lần lần hết chứ không không không xin rồi bây giờ thì à, mình có thể ăn món bánh tráng trộn này <laughs> để nhớ về những ngày xưa để xem cái vị Đòi cái trứng nó mua cho dạ. cái trứng có đắng cay có ngọt bùi thế nào không ha dạ. cuộc đời anh đã cũng vượt qua quá nhiều cái gian khổ rồi anh dạ. đồng cảm với những cái gian khổ đó lắm dạ. à, những cái lúc mà thực ra có những lúc mà không có bánh tráng trộn để ăn luôn đó em mà được dạ. miếng bánh tráng trộn nó giống như là dạ. ăn nhà năm sao vậy đó thèm mà không có tiền để mua ăn ừ đây là cái trứng á, là để dành giàu đó bây giờ giàu <laughs> là dạ cái trứng này <laughs> thật ra bây giờ chúng ta đến với nhau bằng tình bằng nghĩa dạ. à, tiền nhiều để làm gì tình nghĩa giàu mới quan trọng dạ. đúng không với chị ngọc thì quá giàu cái tình nghĩa rồi <laughs> không thể nào có thể tiền nào có thể bù đắp được những điều đó cả dạ. à, mong rằng tình nghĩa chị em à, hãy lan tỏa nhiều hơn nữa để có những cái câu chuyện hay như thế này dạ. có những sự hỗ trợ đúng lúc như thế này có những con người bản lĩnh như Buka thế này cảm ơn câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều thật à. sự thì cảm ơn à, Nguyễn Linh và cảm ơn chương trình đã cho một cái cuộc hội ngộ rất là xúc động mà ừ. chị cũng không ngờ luôn thật sự là chị cũng không ngờ là có một cái chương trình như vậy chị cũng không nghĩ tới là cái chuyện mà chị làm chị giúp người này giúp người kia để chị được như ngày hôm nay thực sự thì chị cũng nghĩ là đâu cũng là nhân quả gieo thì gặt mà chị gieo toàn là trái ngọt không <laughs> cho nên là chị gặt toàn là trái ngọt không <laughs> và linh nghĩ rằng đâu đây trong cuộc sống có hàng vạn cái giá trị nhân văn đó chị thấy nhiều họ luôn luôn lan tỏa những cái năng lượng tích cực cho mọi người giúp đỡ mọi người để mọi người có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp và cuối cùng cái trái ngọt, trái ngọt. đã ừ. thì thành hiện thực <laughs> chúc thì, mừng việt thì bùa cà nha chúc mừng nguyễn kiều cẩm thơ <laughs> à, những dự định sắp tới thì em sẽ làm gì dạ sắp tới thì uh, em à, sẽ cố gắng để uh, làm một sản phẩm mang đến khán giả uh, và em vẫn uh, đi quay phim quay show và dạ, hy vọng là khán giả cũng sẽ đón nhận em qua những vai diễn cũng như là những game show em tham gia dạ, em uh, bây giờ thì cuộc sống của em giống như là em đã trải qua được một cái uh, khó khăn như vậy rồi thì em cũng như anh linh nói là em rất là biết ơn khi mà mỗi lần cuộc sống của mình vấp phải một cái điều gì đó thì mình luôn cảm ơn là những cái khó khăn của mình đã đi qua nó dạy cho mình rất nhiều bài học và bây giờ thì ờ, không có em thấy không có chuyện gì làm cho em mà cảm thấy gục ngã hết chỉ trừ khi là những cái mối gọi là liên quan đến gia đình người thân thôi chứ với em mọi người hay nói là ờ tình yêu thế này thế kia nhưng mà không với em em không có đau khổ về tình yêu <laughs> em cảm thấy là những cái chuyện đó nó không có là một cái gốc gì đối với cái những cái gì em đã trải qua hết cho nên là em bây giờ em chỉ mong là tất cả mọi người xung quanh em những người thân em gia đình em mọi người được bình an được khỏe mạnh cái đó là niềm vui lớn nhất của em rồi ừ. em rất là mong khán giả cũng sẽ yêu thương em hoài hoài hoài hoài hoài hoài <laughs> và em cũng sẽ cố gắng rất là nhiều cố gắng hết sức mình để à, đem đến những chương trình cũng như là những vai diễn hay đến khán giả ừ cảm ơn rất nhiều điều đó cảm ơn đời sớm mai thức dậy chúng ta còn một ngày nữa để yêu thương dạ. À, hãy yêu thương nhau khi còn có thể cảm ơn rất nhiều cảm ơn đời cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên à, những cái tình yêu thương đó chúc tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc bình an nhé